là miễn phí với tất cả cái tâm huyết của mình nên là các bạn đi qua video thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mình các bạn nhé và đặc biệt là dạo này thì đang có rất là nhiều những ờ, người xấu họ đang giả mạo cái kênh thập tứ nương để nhằm mục đích lừa đảo các bạn thì các bạn hãy đăng ký kênh này giúp mình với ạ thì để tránh trường hợp mà tối đa nhất là các bạn đã xem phải kênh giả để tránh bị lừa đảo các bạn nhé đó mình cảm ơn các bạn rất là nhiều à, giải đặc biệt thì hậu hôm nay ra 57 nhất to thì ra 31 với lô tô thì ngày hôm nay cũng khá là đồng đều không đầu nào và đít nào bị câm cả ngày hôm nay cái cầu lô hai nháy khá là nhiều với hai nháy 57 nhá hai nháy 07 hai nháy 79 và hai nháy 31 đó lô cặp thì có cặp 4884 và 0990 cặp 4994 và 0770 thôi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 0990 Hôm qua mình có chốt cho các bạn bạch thủ vip 0990 thì Ngày hôm nay cũng niềm vui nhân đôi luôn khi nó lổ ra cả cặp đưa các bạn về bờ rất là an toàn Đấy bạn nào mà hôm nay đã trùng máu và theo mình cái cặp bạch thủ vip 0990 thì đã về bờ rất là an toàn rồi lành Và các bạn hãy để lại bình luận xuống bên dưới để mình có thể chúc mừng các bạn nhé đó các bạn mà ai mà đang bị loạn cầu bí số thì các bạn cũng có thể liên hệ với cả Zalo của mình à, với cái số là 0963236194 thì các bạn cũng hãy cảnh giác nhé dạo này thì đang có rất là nhiều những cái kênh đang giả mạo thập tứ nương mà à, nó đã chèn những cái số Zalo khác nhau lên để nhằm mục đích lừa đảo các bạn thì à, các bạn cũng cẩn thận kiểu mà tránh bị lừa đảo mất tiền oan các bạn nhé đấy thì hôm nay mình sẽ cố gắng là soi xét cầu kèo thật là ok hy vọng ngày mai mình sẽ tiếp nối được với cái cầu ăn thông của bạch thủ lô vip và mình hy vọng là mình sẽ nối lại được cái cầu đề để cho các bạn ngày mai sẽ chiến thắng tưng mừng rực rỡ cả đề chạm và cả lô các bạn nhé đấy đây mình sẽ chỉ cầu cho các bạn đây à, mình cũng như mọi ngày thôi mình cũng đánh trước cái bảng tổng hợp dự đoán kết quả đây để cho các bạn tiện theo dõi rồi ngày mai thì mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 4 và chạm 7 độc thủ đề 474 và bạch thủ vip sẽ là 3663 à, Cái dàn đề rút gọn thì mình sẽ có 040 242 454 464 494 070 171 373 676 và 797 Thì trên này mình đã soi cho các bạn những cái con số và những cái cầu kèo đẹp nhất có thể rồi thì các bạn mà cảm thấy trùng máu với mình thật sự thích những con số này thì các bạn theo mình nhé và mình cũng lưu ý với các bạn một chút là những cái nội dung và những con số ở trên video của mình ấy thì cũng mang tính chất là tham khảo thôi mình đã cố gắng là soi cho các bạn những con số và những cái cầu kèo những cái nhịp đẹp nhất và những cái khả năng ăn cao nhất rồi nhưng nó là những con số công khai thì có thể là nhiều người biết nhiều người chơi và khả năng giam số của nó rất là cao thì à, các bạn à, mà mà muốn tham khảo những con số mà những con số kín ấy với những cái khả năng ăn cao được mình sàng lọc kỹ càng thì các bạn cũng có thể liên hệ với Zalo của mình với cái số 0963236194 đó à, còn bây giờ thì à, mình sẽ kết thúc à, video tại đây à, chúc các bạn ngày mai sẽ đại thắng rực rỡ này à, sẽ may mắn với những con số ở trên đây của mình chúc các bạn ngày mai sẽ có một ngày làm việc vui vẻ hiệu quả này và